và người sẽ có một con bóng trên trời đến theo ta nhưng người ấy hỡi các con những kẻ cạnh dường mà tiền bạc thật khó mà vào được những chúa thiên ban con là con đã bỏ mọi sự làm theo thầy Chúa Giêsu trả lời Thank you. Leben machen will. kinh hưởng những ông bà chị em bài thanh tùng của thánh sự cô được đọc trong chủ nhật thứ hai mươi tám thường niên năm đời hôm nay từ thuộc lại câu chuyện chàng thanh niên giàu có tốt lành có một người đầu rất là tốt đẹp đẹp đến nỗi mà chú nhìn chú đem làm yêu thương anh nhưng cuối cùng là kết thúc đến hỏi Chúa tôi phải làm gì để có sự sống nên là chỉ vui có đến đây tiếp theo là anh sầm đã mặc lại và cuồng bắn bỏ đi lý do là anh ta có rất nhiều của cải và anh không muốn quá để mà chia sẻ cho người khác điều này cho chúng ta thấy phải ra từ bỏ chính mình phải ra từ bỏ của cải để mà theo chúa mới đủ điều chúng thì quá gắn bó với mình quá gắn bó mà chẳng qua được bằng chỉ có thể là sở hữu bằng sự từ bỏ và sau đó của cho không của cả tự nhiên đối với nó nó không phải là điều xấu nhưng ít nhất là ra tiền mới sống hay là tốt tuy nhiên nó là nguy cơ ngăn cản con đường lên cao chúa cũng không dạy chúng ta là mồm hay là kinh chê tiền của nhưng mà ngài cho chúng ta biết nếu mà chúng ta dùng tiền của để mà phục vụ cho lòng ích kỷ vô chương hoặc đạt người đó bằng phương pháp bất chính lừa đảo thì nó sẽ trở thành chướng ngại nguy hiểm cho việc đạt tới lương thiên chúa sau khi chúa cho các hình ảnh con lạc đà to lớn cổng tận trên lưng của nó là mang đầy những đồ đạc đặc biệt trưng cho sự vươn cứu của những người giàu có trên con đường đi về nước thiên chúa sự so sánh này đã làm cho các tông đồ hoang mang và thao đắc nhau thế thì ai là người được cứu độ khi sự nhìn các ông và trả lời đối với đoàn người thì không thể nhưng đối với thiên chúa thì không phải như thế điều đó có nghĩa là ơn cứu độ dù hoàn toàn vượt qua khả năng con người nhưng đối với thiên chúa thì sự khả năng lấp đầy cái hố thẳm thiếu sót đó kính thưa quý công đoàn của câu chuyện của anh thanh niên trong bản bình thường chúng ta sinh đạo rất là dễ dàng sáng đi lễ chiều đọc kinh thần hàng không làm điều gì gian ác không bất công tham lam của người khác nhưng khi mà chúng ta gặp vô thuẫn giữa cuộc sống và với hiện tại phải chọn lựa kim chú và giá trị trần gian thì nhiều khi chúng ta là trong sự thì vì thú vui mà làm bỏ bên cái điều làm được cố định nhưng nhất là có vấn đề vốn là con nhà đàm cốt rất sốt sắng rất là quan đạo nhưng khi gặp cảm số về chức quyền vì một chút danh lợi nào đó thì đã là bỏ chúa bỏ giáo hội chúa muốn chúng ta đừng gắn bó của cải nhưng phải gắn bó với chúa không phải Chúa muốn chúng ta phải khổ sở phải hèn hạ nhưng mà Chúa muốn chúng ta phải chọn con đường khôn ngoan bỏ cuộc những cảm xúc đó có thể là một lòng tự ái là một sự ghen ghét bất mãn nếu mà chúng ta từ bỏ tất cả những gì cản trở chúng ta đến với Chúa thì chúng ta sẽ đạt được chính Chúa chúng ta đạt được chính Chúa là chúng ta sẽ đạt được tất cả vì Chúa chính là hạnh phúc viên mãn của cuộc đời chúng ta được Chúa rồi thì chúng nung kéo chúng ta là lòng ham mê của cả đã con người đã thắng tình yêu của Thiên Chúa cũng như là thành tha nhân lòng tham lam nó đã bóp nghẹt trái tim của chúng ta đến nỗi mà thánh Phaolô đã nói điều tôi muốn thì tôi đã không làm điều tôi không muốn thì tôi đã tự làm đây là tội lỗi đã gây nên vì thế mỗi người chúng ta xin Chúa cho chúng ta trợ lực để mà chúng ta có tìm cùng chỉ là tôn lớn của chúng ta trên con đường tìm kiếm đức tin Chúa chứ đừng trở nên những mô những ô cả bước tiến của chúng ta trên con đường mà chúng ta tìm hành